Hello, xin chào tất cả bạn đến với channel của chú Hè Mini Và ngày hôm nay thì chú Hè Mini sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn làm một nhân vật mà tất cả các bạn nhỏ đều rất là yêu thích À, các bạn biết đó là ai rồi đúng không nào? Đó chính là Doraemon Rồi, để làm được con Doraemon này thì chúng ta cần có 3 quả bóng À, là cần có hai quả bóng xanh và một quả bóng trắng Và có thêm một mẫu bóng nhỏ màu đỏ nữa để làm cái mũi con Doraemon Bắt đầu vào bài tập của mình thôi nào Đầu tiên với bong bóng màu xanh dương, chúng ta bơm lên khoảng hai hơi rưỡi. một hai rưỡi. Rồi. Chờ một đoạn cũng khá là dài nha các bạn. Đó, cột lại nào. Rồi, đầu tiên chúng ta tạo một hạt đậu. Rồi. Khóa nó vào nè các bạn. À, sau khi khóa vào thì được như thế này. Sau đó chúng ta đo khoảng ba ngón tay, tạo thêm một đoạn hạt đậu nữa. À, để làm tay Doraemon nha các bạn. Tiếp theo chúng ta tạo thêm một hạt đậu nhỏ nữa này nhỏ thôi các bạn và khóa nó lại à, hạt đậu các bạn hạt đậu này cũng được à, sau khi nó sẽ được hình thù như thế này và tiếp theo chúng ta sẽ bơm bong bóng trắng lên bong bóng trắng thì chúng ta cũng khoảng hai hơi rưỡi một hai rưỡi rồi cũng chừa một đoạn khá là dài nha các bạn ừ, nhìn theo chú hề mini nè rồi đầu tiên chúng ta gắn nó vào cái đốt đây tiếp theo chúng ta tạo một hạt đậu bằng với hạt đậu này và khóa nó vào bên chung với hành động này luôn đây nó sẽ là hình thù như thế này đây các bạn rồi tiếp theo chúng ta tạo một khoanh tầm bốn ngón tay nha các bạn bóp nhẹ một cái gắn nó vào chung với đây rồi sau khi tạo khoanh thì nó như thế này đây các bạn sau đó chúng ta dùng bong bóng trắng chúng ta tạo khoảng cách khoảng ba ngón tay đây luồn cái này ra bên này đây. sau đó chúng ta tạo một hạt đậu nhỏ nhỏ xíu thôi nha các bạn đây. rồi tiếp theo chúng ta tạo một hạt đậu lớn khoảng hai ngón tay rồi chúng ta phá nó vào bên trong này nó sẽ ra hình thù như thế này và tiếp theo chúng ta sẽ tạo thêm một hạt đậu nữa à, làm hai con mắt đối với các bạn ạ một hạt đậu nữa nữa và chúng ta cũng phá nó vào bên trong đây luôn hmm. bóp mạnh lên các bạn đẩy mạnh vô đó làm nó sẽ vô làm sao cho hai hạt đậu này nó phải tương đối bằng nhau à, hai con mắt của nó của Doraemon đấy các bạn ạ sau đó chúng ta sẽ đo khoảng cách khoảng ba ngón tay cả một khoảng cách và gắn nó xuống dưới này Và tiếp tục chúng ta đo một khoảng cách nữa bằng với khoảng cách này và gắn nó lại trên mắt này. Đây các bạn ạ. À. Và mặt còn lại chúng ta cũng đo một khoảng cách bằng với khoảng cách còn lại và gắn nó tiếp tục xuống bụng, xuống cổ. Ừ, xuống hè mini xin lỗi. sau khi cho ba khoảng cách bằng nhau thì cái mặt của Doraemon nó sẽ ra như thế này rồi bắt đầu chúng ta tiếp tục dùng bóng bóng màu xanh dương à, chúng ta vòng qua cái đầu của Doraemon như thế này nha các bạn và chúng ta bóp thật mạnh để nó đẩy hơi lên rồi sau khi bóp thật mạnh cho nó đẩy hơi lên thì chúng ta gắn nó vào chỗ cái cổ này rồi sau khi gắn thì nó ra cái mặt của Don Doraemon như thế này này các bạn <laughs> sau đó công đoạn tiếp theo của chúng ta sẽ là làm cái mình của con Doraemon cái mình chúng ta khoảng đầu khoảng bốn đốt tay nha các bạn rồi chúng ta nối hai cái bong bóng này lại với nhau luôn à. y chang cái mặt thì chúng ta sẽ đo bằng với đoạn này gắn lên đây và tiếp tục bằng cái đoạn này gắn xuống dưới đây cái đoạn gắn xuống rồi cái này hơi căng thì chúng ta dùng cái này tạo một đốt nhỏ để cho giữ lại à, một đốt nhỏ và gắn xuống đây nha đoạn này thừa thì chúng ta ngắt nó đi vào một nốt nhỏ bắn nó vào đây rồi sau khi nó sẽ thành hình thù như thế này tiếp theo chúng ta sẽ bơm thêm một bóng màu xanh dương lên bơm bơm bóng màu xanh dương lên cũng y hệt bóng xanh dương chúng ta bơm khoảng hai hơi rưỡi một hai rưỡi rồi xong cột nó lại nào và chúng ta sẽ dùng một hạt đậu chúng ta sẽ dùng một hạt đậu nhỏ đá nó lại gộp lại như thế này tiếp theo chúng ta làm cái cánh tay còn lại một hành động vừa làm sao cho bằng với cánh bên tay bên này à, bằng với cánh tay bên này nha các bạn rồi chúng ta sẽ gắn nó vào bên còn lại à. sau khi gắn thì nó ra hai cái cánh tay của Doraemon đây xong chúng ta tạo một đoạn gắn nó xuống dưới đây tạo nó qua bên hông nha các bạn tiếp tục chúng ta tạo một đoạn gắn nó lại trên cổ bên hông còn lại và còn lại chúng ta gắn nó xuống giữa nè rồi sau khi gắn thì nó ra cái mình của con Doraemon là sẽ như thế này nè các bạn rồi công đoạn của tiếp theo chúng ta sẽ làm cái chân à chúng ta sẽ làm như một bông hoa khoảng ba ba ngón tay rồi bóp một cái nhẹ cho nó đẩy hơi khóa một cái nào xong đánh nó vào bên trong này rồi tiếp tục chúng ta tạo thêm một bên nữa như bên này gắn vào nào khoảng bằng bóp một cái cho nó đẩy hơi và tạo một khoảng gắn nó vào rồi sau khi gắn hai bên thì nó sẽ hình thù như thế này cái đoạn này sẽ là đoạn tay cầm của Doraemon sau đó chúng ta sẽ gắn cái mũi nó vào đây hmm. mũi thì chúng ta bơm một đoạn bong bóng màu đỏ lên chú hề mini đã bơm sẵn đây rồi chúng ta sẽ tạo một đoạn một đoạn một hạt đậu nhỏ thôi nha các bạn đây rồi chúng ta luồn qua phá lại này đây như thế này rồi đoạn này thừa chúng ta ngắt bỏ nó đi bỏ nó đi rồi hạt đậu nhỏ này chúng ta cột lại nè cột lại cho nó chắc chắn nha các bạn rồi nhỏ nhỏ chúng ta sẽ gắn nó vào một con Doraemon tên tên tên tên xong công đoạn còn lại của chúng ta chỉ là vẽ nữa thôi một con mắt hai con mắt bị Doraemon này đầu, à, túi thần kỳ Doraemon ơi, cho mượn cái món bà bố gì đi Doraemon <laughs> Đã xong, các bạn có thấy con Doraemon này như thế nào? Chắc cũng không phải là đơn giản nhưng cũng không quá phức tạp đâu các bạn ạ à. Các bạn hãy cố gắng nha Rồi, mọi ý kiến thắc mắc gì thì các bạn hãy bình luận ở phía bên dưới Và hãy đóng góp những ý kiến cho chú Hề Mini biết là chú Hề Mini sẽ sửa clip sau như thế nào Để hướng dẫn các bạn tốt nhất có thể nha Và hãy nhớ như thường lệ, đừng quên like, share và subscribe kênh của chú Hề Mini nha Bye bye